hết không các bạn hết mình dập vỡ các bạn nào con thai rồi chị bà nó vàng đây mà Thank you.